Xin chào, tôi tên là Steve, giám đốc điều hành tại Dion Church. Và hôm nay tôi có mặt để nói về cách kiếm tiền qua quảng cáo. Vậy nếu bạn là người sáng tạo mới trên YouTube và bạn chỉ mới bắt đầu, tôi khuyên bạn đừng nên tốn quá nhiều thời gian để kiếm tiền qua quảng cáo. Và lý do là trước hết, bạn phải trao dồi nghề của mình. Bạn phải phát triển người xem và bạn phải có niềm đam mê đối với YouTube. Mọi người nghĩ YouTube là một nền tảng video và tất nhiên là đúng như vậy. Nhưng mà thực sự nó là một công cụ tham gia xã hội và bạn phải quyến rũ được người xem và phát triển người xem. Một khi làm được vậy, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn. Nhưng mà nếu bạn bắt đầu với ý nghĩ là để kiếm được nhiều tiền, có lẽ là bạn sẽ không đạt được điều đó. Dijon Tech kiếm tiền qua một số cách khác nhau. Cách đầu tiên, tất nhiên là với AdSense mà YouTube làm cho chúng tôi. Và như mọi người khác, chúng tôi phân chia thu nhập với họ. Hiện giờ cách đó kiếm được khá nhiều tiền vì chúng tôi có rất nhiều người xem, có rất nhiều người theo dõi và có số người xem rất lớn mỗi tháng. Thậm chí hơn cả việc cho chúng tôi tiền thông qua YouTube. Điều đó tạo ra cho chúng tôi nguồn thu nhập ở những nơi khác. Hiện giờ chúng tôi có một bộ phận bán hàng rất mạnh. Chúng tôi bán mọi thứ, áo phông, mũ lịch, hình ảnh và mọi thứ khác. Điều đó mang lại thu nhập đáng kể vì hiện giờ chúng tôi có tên tuổi và biết cách sản xuất nội dung mà không tốn nhiều tiền. Trên nền tảng kỹ thuật số, các máy nghe nhạc, phương tiện truyền thông truyền thống đến kêu gọi chúng tôi sản xuất nội dung cho họ. Điều đó cho phép chúng tôi trở thành nhà sản xuất và kiếm được nhiều tiền từ truyền thông truyền thống, ngay cả khi họ có ít người xem. Có rất nhiều cách để bạn có thể kiếm tiền một khi bạn chứng minh sự thành công bằng cách phát triển nhiều người xem. Tôi mong bạn thấy thú vị. Nhấp để tìm hiểu thêm và xem thêm về The Young Church. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời.